Hello, xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, không biết là bây giờ thì các bạn đã có thể có mặt ở trong buổi phát trực tiếp ở trong buổi tối ngày hôm nay của chị chưa? Nhưng mà hiện tại thì chị Hiên đã có mặt ở đây cùng với chúng mình rồi. Thế nên nếu như các bạn đã lên xem phần phát trực tiếp này rồi thì hãy gửi lời chào tới chị ở trong buổi tối ngày hôm nay nhá. Được không nào? Hello, xin chào, xin chào các bạn à, Các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng mình sẽ có một cái chủ đề để chia sẻ cùng với nhau Và chị tin chắc rằng đây sẽ là một cái chủ đề mà các bạn 2K4, 2K5 cực kỳ là quan tâm đấy À ok, chắc hẳn rằng là cũng có đang có rất là nhiều các bạn 2K3 vẫn ở đây cùng với chị đúng không nào? Trong cái thời gian chờ đợi điểm số thì các bạn có cảm thấy hồi hộp không? Chị thì chị nghĩ rằng là chắc chắn là các bạn đang cực kỳ hồi hộp đúng không? Bởi vì là chỉ còn tầm 5-6 ngày nữa thôi là các em đã biết được cái số điểm của mình rồi. Chị chúc cho các bạn 2K3 sẽ đạt được số điểm văn thật là cao ở trong năm nay nha. Còn lại các bạn 2K4 và 2K5 chúng mình sẽ tiếp nối cái sự chăm chỉ của các anh chị 2 K3 để chúng mình sẽ cùng với nhau phấn đấu, cùng với nhau học tập, cùng với nhau chia sẻ những cái phần kiến thức thật là thú vị, thật là bổ ích trong buổi tối ngày hôm nay để cái việc ôn tập của chúng mình sẽ trở nên đơn giản và nhẹ nhàng hơn các bạn nhé. Được không nào? Ok, <laughs> xin chào, xin chào các bạn, chào hai K3, Ok, chị chào Văn Hùng này, chị chào Thu Hiếu này Nào các em ơi, các bạn đã có mặt ở đây cùng với chị chưa? Rồi, chị chào Thùy Linh, hello em, xin chào, xin chào các bạn Xin chào Lan Đã thấy có khá là nhiều bạn lên xem phần phát trực tiếp này rồi Hello Ngọc Linh, xin chào em, xin chào Rồi, xin chào Ánh Nguyễn rất là nhiều bạn đã gửi lời chào tới chị ở trong buổi tối ngày hôm nay. Xin chào Diệu Hằng. Rồi đồng ý, đồng ý nhá. Đồng ý. Rồi em 2K4 này chị ư ừ, chị biết rồi. <laughs> Xin chào Mỹ Bình nhá. Xin chào Mỹ Bình. Rồi các bạn ơi, quá trời các bạn 2K4 ở đây đã có mặt ở đây cùng với chị rồi đúng không ạ? À ok, xin chào Minh Hằng. Hello em. <laughs> em thấy thông báo vô như một thói quen luôn à. Rất là cảm ơn Quang Huy nhá. Chị chúc cho em sẽ đạt được cái số điểm thật là cao trong trong hôm công bố điểm sắp tới nha Rồi chị chào Tiến Toản Chị chào chị chào các bạn À đã có một số bạn hỏi chị về cái combo này rồi Nhưng mà trước tiên thì chị sẽ dành thời gian để giới thiệu cho chúng mình trước Về cái combo mà chị đang có ở đây nha Để chúng mình sẽ cùng bắt đầu học à, với cái mảng kiến thức đầu tiên đó chính là kiến thức nền thì chúng mình nên học như thế nào đây sẽ là một cái buổi chia sẻ của chị về việc chúng mình tận dụng tài liệu để chúng mình học bởi vì đôi khi ấy là các bạn đã có tài liệu rồi nhưng vấn đề nằm ở chỗ là các bạn lại không biết là học như thế nào cho nó hiệu quả nên chị nghĩ rằng là cái buổi này là một trong những cái buổi cực kỳ cần thiết với chúng mình 2K3 vẫn học được đúng không chị? Không nhận học sinh quá tuổi nha <laughs> Không nhận học sinh quá tuổi nha Học sinh quá tuổi bây bây giờ là phải lên sinh viên rồi nha <laughs> Chuẩn bị lên sinh viên rồi nhở à, ờ, Rồi đồng ý Ok ok Các bạn ơi chúng mình sẽ cùng quay trở lại đây cùng với nhau nha Ở đây ở trước mặt các bạn hiện tại bây giờ Là một trong những cái bộ sách riêng biệt nhất của học văn chị Hiên Và đây là một trong những cái bộ sách vừa xinh vừa xịn Vừa sang sang xịn mịn đây Được không ạ Và chúng mình sẽ tận dụng cái bộ sách này để chúng mình có thể Chị ơi có mấy cuốn sách có audio vậy Cuốn sách nào của chị Hiên cũng có audio cả Nên là các bạn ơi Nếu như mà các bạn chưa sở hữu bộ sách này Thì đây sẽ là cái thời điểm cực kỳ phù hợp Để các bạn mang cái bộ sách đó về nhà Và học thật là hiệu quả cùng với chị nhá Thế thì cái việc học hiệu quả của chúng mình nên tận dụng như thế nào đây? Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau khám phá Trước tiên chị sẽ giới thiệu với các bạn một chút xíu Bộ sổ tay văn học dành cho các bạn học sinh lớp 12 Các bạn học sinh cuối cấp ở thời điểm hiện tại thì bao gồm 3 cuốn Đây là cuốn 1 tập 1 ạ à. Đây là cuốn tập 2 ạ à. Được không nào? Và đây là cuốn tập 3 Chị sẽ lưu ý cùng với các bạn là cuốn tập 1 của chúng mình là cuốn đề cập tới 5 tác phẩm thơ các em nhé Hãy lưu ý giúp chị Cuốn tập 1 là cuốn đề cập tới 5 tác phẩm thơ. Tiếp tục cuốn tập 2 của chúng mình là cuốn đề cập tới các tác phẩm văn xuôi và ở đây tập 3 cũng là các tác phẩm văn xuôi. Các bạn nhìn vào cái các bạn nhìn vào cái cái cái cái cái bìa của chúng mình là các bạn đã biết là ở trong cái cuốn sổ tay này là đề cập đến tác phẩm văn xuôi gì rồi. Trước tiên này. Đoán ra không các em? Các bạn đoán ra tác phẩm gì không ạ? À, có vẻ là có rất là nhiều bạn 2K4 thì vẫn chưa tiếp cận với các tác phẩm trong chương trình ngữ văn lớp 12 Thế nên là cái câu hỏi này dường như là hơi đánh đố chúng mình một chút xíu đúng không? Thế thì chị sẽ giới thiệu qua cùng với các bạn nhá Chị đã nói rồi, chỉ cần nhìn vào cái bìa thôi Là chúng mình đã có thể ngay lập tức biết được trong cái cuốn sổ tay đó đề cập đến những tác phẩm văn xuôi gì rồi Thì cụ thể ở đây sẽ là Thứ nhất, chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu, được không ạ? À? Cái thứ hai, đây ạ, à, các bạn nhìn sâu vào trong này Các bạn sẽ thấy có hình ảnh của một người đàn ông và một người đàn bà đang đi về trong xóm ngụ cư này Và đây chúng ta có chuyện ngắn vợ nhặt của nhà văn Kim Lân Ok chưa ạ? À? Đây, nhìn vào đây các bạn đã nhìn thấy này được không ạ? À? Đây chính là hình ảnh của những con người đang lấp ở trong, đang đi trong một cái tán rừng xà nu Và đây chính là chiếc thuyền ngoài xa À chị xin lỗi, đây chính là rừng xà nu của gì nhở? À, của nhà văn Nguyễn Trung Thành Và đây ạ, à, hình ảnh này thì chắc chắn là hình ảnh dễ đoán nhất rồi Đó chính là tác phẩm Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài các bạn nhá Và chị ví bốn cái câu chuyện ngắn này giống như là những cái thước phim ấy Mà chị chính là người đồng hành cùng với các bạn Để đi khám phá về tất cả những cái chuyện ngắn mà chúng mình vừa đề cập đến ở đây Ok chưa nào? Nhá Tiếp tục, ở trong cái cuốn số 3 này trong cái cuốn số 3 này thì nhìn vào đây các bạn cũng đã biết được những cái tác phẩm mà chúng mình đề cập ở đây rồi đúng không ạ? Trước tiên nhá, đây ạ, à, tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Được không ạ? Đây là hình ảnh của một vị tiên cờ À các bạn sẽ nhớ ngay tới Hồn chương 3 ra hàng thịt của ai nhở? À của Lưu Quang Vũ Ok chưa nào? Tiếp tục này, đây là hình ảnh của những cái dòng sông Và đây chúng ta sẽ đề cập tới hai dòng sông xuất hiện Ở trong cái những cái tác phẩm mà chúng mình được học trong chương trình ngữ văn lớp 12 Đó chính là gì nhở? Ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phù Ngọc Tường với dòng sông Hương Thơ Mộng? đã đôi lần đến với Huế mộng mơ. Tôi ôm ấp một tình yêu trọn vẹn, vẻ đẹp Huế chẳng nơi nào có được, nét dịu dàng, pha lẫn trầm tư. Và dòng sông Hương đã đi vào trong trái tim của mỗi bạn đọc bằng một cái vẻ đẹp dịu dàng và tình tứ như thế. Và bên cạnh đó, chúng ta cũng có một cái tùy bút, một cái thiên tùy bút cực kỳ nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Tuân với hình ảnh của thác nước, với hình ảnh của những sự dữ dội, bên cạnh đó còn là vẻ đẹp thơ mộng trữ tình, qua tùy bút Người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân Và đây chính là những cái tác phẩm mà chúng mình sẽ khám phá qua cái tập 3 này Được chưa ạ? Các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhá Thế thì có thể thấy rằng là bởi vì hai năm vừa rồi Là hai năm mà đều đã ra vào thơ nên năm nay có lẽ là các bạn sẽ dành cái sự quan tâm nhiều hơn dành cho văn xuôi chăng? Nên là chị sẽ mượn một cái cuốn văn xuôi này để chị hướng dẫn cho các bạn về cái cách mà chúng mình học thật là hiệu quả với sổ tay văn học các em nhá. Đồng ý là như thế không ạ? À? Đây chúng mình sẽ có cái quyển số 02 Chị tạm thời để hai quyển này gọn lên ra đây nha Được chưa nào? Rồi chúng mình sẽ có quyển số 02 ở đây ạ à. Và bây giờ thì mời các bạn cùng xem với chị nhá các bạn ơi, ở trong cuốn này thì chị có hai cái mã audio nhá. Hai cái mã, một mã ở đây để các bạn nghe audio này cái thứ hai ở đây là các bạn có thể nghiên cứu về đáp án các đề văn xuôi Có nghĩa là sau mỗi cái tác phẩm thì đều có những cái đề bài liên quan tới tác phẩm đó Nhưng mà ở trong cuốn này thì chưa có đáp án Nên các bạn có thể quét cái mã này ra Để các bạn có thể nghe được, các bạn có thể xem được cái phần đáp án cho cái đề mà các bạn đang tìm Ok chưa ạ? Đây các bạn ơi nhớ nhá Một cái mã audio ạ Và một cái mã để xem đáp án các đề văn xuôi Đây là một cái bức thư ngỏ thôi Cuốn này thì khá là dày đấy ba cuốn đều dày như nhau ạ Được không nào? Rồi chúng mình sẽ có ở đây nhá Cái phần đầu tiên chúng ta sẽ có đây đối với từng tác phẩm ạ. Và đối với từng tác phẩm này thì dựa trên cái cốt truyện của từng tác phẩm chị đều có để một cái bài thơ ở đây. Và đây là một cái bài thơ nói về cốt truyện Nói về cái câu chuyện mà chúng mình đang đề cập để gợi ra cái cảm hứng cho các bạn Được chưa nào? Đồng ý không ạ? Nhá để gì ạ? À? à, để có thể gợi ra cái cảm hứng cho các bạn Ví dụ như đây là một cái bài thơ về uh, chuyện ngắn vợ nhặt của nhà văn Kim Lân này Chuyện kể về anh chàng trong độ tuổi giờ giang dân ngụ cư cùng mẹ sống lặng lẽ qua ngày. Chàng không những xấu xí còn nghèo và dở hơi kéo xe bò thong thả, cười ngẩng mặt lên trời. Đấy muốn đọc tiếp bài thơ thì sưu tầm ngay cuốn này nhá. Được chưa ạ? Có một cái bài thơ ở đây, đồng ý chưa nào? Một cái bài thơ về anh chàng, về câu chuyện tình yêu đó. Rồi sau đó này, các bạn ơi, bây giờ thì sẽ là về cái cách thức mà chúng mình học nhá Chị sẽ lưu ý các bạn này, bao giờ cũng thế chị đã nói với các em rồi Khi mà chúng mình học về kiến thức nền của một tác phẩm ấy Thì bao giờ các bạn cũng sẽ chú ý giúp cho chị những cái phần thông tin như sau Cái phần thứ nhất đó chính là phần thông tin về tác giả Được không ạ? Cái thứ hai đó chính là phần thông tin về tác phẩm và cái thứ ba đó chính là những cái phần kiến thức liên hệ mở rộng mà chúng mình sưu tầm Để chúng mình làm gì nhỉ? Để chúng mình có thể làm cho bài viết sâu và hay hơn Thì ở đây chúng mình cũng sẽ tương tự như vậy Tìm hiểu những thông tin về tác giả liên quan tới sự nghiệp, liên quan tới cuộc đời Về tác phẩm chúng mình sẽ nghiên cứu về hai mảng chính bao gồm Một là thông tin về tác phẩm đó Ok chưa ạ? Và cái thứ hai đó chính là gì? Bên cạnh thông tin về tác phẩm thì chúng mình sẽ phải đi sâu và tìm hiểu nội dung của tác phẩm nhá. Thì như chị đã nói rồi, đối với văn xuôi ấy khá là khác biệt với thơ. Nếu như thơ thì chị lựa chọn cái việc là chúng mình chia bố cục, tức là chúng mình sẽ phân ra một đoạn bao nhiêu câu thơ thể hiện nội dung gì và phân tích lần lượt cái phần đấy thì ở trong phần này đối với phần nội dung của tác phẩm ấy, chúng mình sẽ chú ý giúp cho chị đó là chị sẽ chia thành các vấn đề quan trọng ở trong từng tác phẩm và chúng mình sẽ đi phân tích từng cái vấn đề đó. Ok chưa ạ? Bên cạnh đó chúng mình sẽ có thêm một cái phần kiến thức liên hệ mở rộng để chúng mình có thể làm cho bài viết trở nên phong phú hơn, làm cho bài viết sâu hơn và hay hơn, cũng là tạo ra cái sự khác biệt cho bài viết của chúng ta. Còn đương nhiên là đối với cả ba cái mảng kiến thức này thì chúng ta đều phải đặt cái mức độ quan trọng là như nhau. Thế nhưng mà chúng mình vẫn sẽ trọng tâm hơn vào một cái phần kiến thức đó chính là nội dung của tác phẩm. Các bạn lưu ý giúp cho chị nhá. Được không nào? Thì ở đây các bạn sẽ có thể nhìn ở đây ạ à, Ví dụ đối với tác phẩm Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân chẳng hạn Các em có thể nhìn thấy ở đây này Đối với tác phẩm Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân Trước tiên là chúng mình sẽ học về tác giả này qua từ khóa trước Sẽ có rất là nhiều bạn cảm thấy khó khăn bởi vì một cái lượng kiến thức rất là nhiều về tác giả mà chúng mình không biết Là nên cô động như thế nào, nên học những cái ý gì là những ý chính Thì chị nghĩ là đây là một trong những cái cách để cho các bạn có thể làm gì ạ Để cho các bạn có thể tận dụng Ok chưa ạ? Đó là chúng mình sẽ lựa ra những cái từ khóa quan trọng nhất này Sau đó thì chúng mình sẽ diễn đạt lại bằng lời văn Cụ thể ở đây nhá Ví dụ về nhà văn Kim Lân chẳng hạn Thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có những cái ý chính bao gồm Cái thứ nhất Kim Lân là tấm gương về ý chí, nghị lực vươn lên trong cuộc sống cái thứ hai là một người nghệ sĩ đa tài và ông ấy là người tham gia ở nhiều lĩnh vực khác nhau như là viết văn, đóng phim, vân vân. Thì đây chúng ta thấy rằng đây là hai cái ý mà chúng mình có thể nắm về cuộc đời hay nói cách khác là về con người của Kim Lân là như vậy. Ok chưa ạ? Về cuộc đời, về con người của Kim Lân là như vậy Bên cạnh đấy thì chúng ta cũng sẽ đặc biệt quan tâm tới cái sự nghiệp sáng tác của tác giả này Và khi học về sự nghiệp sáng tác của tác giả này Thì các bạn sẽ chú ý cho chị những cái ý chính ở đây nhá Bao gồm đó là ý số 1 Đây là cây viết chuyên về truyện ngắn được không ạ? Ngoài ra thì các em có thể sử dụng thêm những cái bút nhớ như thế này Trong quá trình mà các bạn học kiến thức ở đây ấy Thì chị nghĩ là các bạn có thể tận dụng bút nhớ để chúng ta gạch vào những cái từ khóa chính Bởi vì những cái từ khóa chính như vậy thì cũng sẽ giúp cho các bạn nhớ lâu hơn Những cái từ ngữ ấn tượng chúng ta mở lại sách chúng ta học một lần là chúng ta cũng cảm thấy yên tâm hơn rất là nhiều đúng không ạ? Nên các bạn sẽ chú ý giúp chị nha Cái thứ nhất, đây là cây bút chuyên viết truyện ngắn Ok chưa nào? Nhá. Cái thứ hai là nhà văn của làng quê và những người nông dân Việt Nam. Ok chưa ạ? Ý thứ ba, chúng ta thấy rằng đề tài mà bản thân nhà văn Kim Lân thường lựa chọn ở trong những tác phẩm của mình Đó chính là đề tài về nông thôn này và về những người nông dân Việt Nam Và giọng văn của nhà văn này thì gây ấn tượng với bạn đọc Bởi sự gần gũi, bởi sự đôn hậu, bởi sự sâu sắc và ý nhị Ok chưa ạ? Bên cạnh đấy nhá, thì các bạn có thể, đây, chúng mình có thể diễn đạt lại bằng một cái đoạn viết như thế này. Chị biết là ở trên lớp thì bây giờ, kể cả là ở lớp học thêm, có những bạn thì đã bắt đầu học rồi Đúng không ạ? Có những bạn thì đã bắt đầu học văn rồi Nhưng mà cũng có rất là nhiều bạn thì chưa khởi động lại năng lượng để có thể sẵn sàng cho việc học văn Thật ra chị thì chị nghĩ rằng là bao giờ thì bắt đầu sớm Chúng mình cũng sẽ có nhiều cái điều thuận lợi hơn rất là nhiều đúng không ạ? Nên là chị cực kỳ mong mỏi một điều là các bạn có thể nỗ lực Nỗ lực ở đây sẽ thể hiện qua việc là gì ạ? À, nỗ lực ở đây sẽ thể hiện qua việc là chúng mình có thể học ngay từ bây giờ, học chăm chỉ hơn thì đấy cũng là một trong những cái mà chị nghĩ là các bạn nên cố gắng bắt đầu sớm. Bởi vì bao giờ bắt đầu sớm thì cái kết quả của chúng mình cũng sẽ tốt đẹp hơn, được không ạ? Nên là cố gắng nha. Các bạn 2K4 cố gắng nha Kể cả là các bạn 2K5 Nếu như bây giờ các em mà đang mong muốn Có thể bắt đầu học môn văn luôn Thì hiện tại học văn chị Hiên cũng đang có Một cái khóa học miễn phí dành cho các bạn 2K5 đấy Tức là các em đang học lớp 11 đấy Các em có thể tham khảo bằng cách là nhắn tin về cho admin fanpage học văn chị Hiên Để có thể lấy thông tin về lớp học miễn phí dành cho các bạn 2K5 nha Đồng ý không? Đồng ý với chị là như thế không? Rồi nhá, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng quay trở lại này Như chị đã nói Đối với việc học thông tin tác giả thì cái bước đầu tiên chúng mình cần làm Và nên làm sẽ là gì ạ? À sẽ là chúng mình sẽ list ra những cái từ khóa quan trọng về sự nghiệp sáng tác này Về cuộc đời này của người nghệ sĩ đó trước Sau đó thì các bạn sẽ diễn đạt lại bằng một cái đoạn viết này Thật ra thì cái đoạn viết này sẽ cực kỳ có lợi ích dành cho các bạn Khi mà các bạn làm những cái việc sau Cái việc thứ nhất Đó chính là các em viết mở bài các em cũng có thể tận dụng thân bài các bạn cũng có thể tận dụng và thậm chí cả kết bài các bạn cũng có thể tận dụng nhé. Lưu ý giúp chị là như vậy Còn tận dụng để viết mở bài, viết thân bài và viết kết bài như thế nào Thì chị sẽ hướng dẫn các bạn ở trong một cái buổi khác Được chưa nào? Ở đây ví dụ chúng ta sẽ thấy này Trong nền văn học Việt Nam hiện đại Kim Lân ghi dấu ấn với độc giả là một nhà văn đa tài Bên cạnh vai trò là một cây bút chuyên viết truyện ngắn, ông còn tham gia diễn xuất và có những vai diễn ấn tượng. Xuyên suốt sự nghiệp sáng tác của mình, ông chủ yếu viết về đề tài nông thôn và nông dân Việt Nam và phong tục tập quán ở những miền thôn quê vùng đồng bằng Bắc Bộ. Với giọng văn nhẹ nhàng gần gũi đôn hậu nhưng vẫn sâu sắc ý nhị, lối kể chuyện rất duyên dáng và đời thường, thì Kim Lân chủ trương viết về người nông dân nghèo vì họ bao giờ cũng thiệt thòi nên nhà văn muốn đòi những quyền đó cho họ, đó là quyền làm người và quyền được sống. Sự nghiệp của nhà văn, sự nghiệp văn chương của Kim Lân qua những tác phẩm của ông đã để lại rất nhiều những ấn tượng đẹp trong lòng độc giả là nhà văn của làng quê. Văn của Kim Lân đi sâu vào lòng người đọc bởi tình cảm bình dị chan chứa tình nghĩa. Cả cuộc đời và chặng đường sáng tác nguyện một lòng đi về với đất, với người, với thuần hậu nguyên thủy của cuộc sống nông thôn. Kim Lân đã góp tên mình như một gì ạ? À góp tên mình như một trong số những nhà văn hiện thực xuất sắc của nền văn học Việt Nam thế kỷ 20. Các bạn ơi, ở dưới nhà đang hơi ồn đúng không? Đợi chị một chút nhé. Đợi chị một chút để chị chị uh, <laughs> uh, Các em có nghe thấy tiếng ồn không? Các bạn có nghe thấy tiếng ồn ở dưới nhà không? Các bạn đợi đợi chị một xíu nhá Tại vì chị sợ là chị chị nói nhưng mà không át được Nên là các bạn mất tập trung ấy Được không? Nhá, rồi ok Được không nào? Rồi thì các bạn sẽ chú ý ở đây giúp cho chị nha Đây chúng mình sẽ cùng quay trở lại này Các bạn có thể thấy ở đây Bên cạnh cái việc ấy là chị gọi là trên đã đề cập đến những cái từ khóa ở đây rồi Được không ạ? Thì ở đây chị còn sử dụng cả cái gì nhỉ? Ở đây chị còn sử dụng cả gì nữa? À còn sử dụng cả những cái từ mà có cái gì đây ạ? À có cái, ở đây chúng ta có là gì nhỉ? À ở đây chúng ta có những cái từ in đậm như thế này nữa cơ Ok chưa ạ? Các bạn đợi chị một chút xíu nhá Đợi chị một chút, đợi chị một chút Rồi ok Các bạn ơi đây các bạn nhìn này Thấy không? Chị còn sử dụng những cái từ in đậm như thế này để cho các em dễ học nữa Có nghĩa là gì ạ? Khi mà các bạn học về tác giả ấy thì đôi khi các bạn cảm thấy là ôi có quá là nhiều những cái thông tin mà mình cần phải tích lũy thì chị nghĩ rằng là một trong những cái điều cực kỳ đơn giản mà các bạn có thể áp dụng đó chính là đối với những cái từ khóa quan trọng ấy thì các bạn nên chủ động in đậm nó lên hoặc bằng một cách nào đấy các bạn sẽ gạch nó như thế này. Được không ạ? Nhá. Bằng một cách nào đó các bạn sẽ gạch như thế này thì có phải là cái việc ghi nhớ của chúng mình sẽ trở nên đơn giản hơn rất là nhiều không? Nên các bạn sẽ chú ý giúp cho chị cái phần đấy nhá các em sẽ chú ý giúp cho chị cái phần đấy nha Rồi, bên cạnh đấy thì ở đây chị còn chia sẻ trong cái cuốn sách này Chị còn chia sẻ với các bạn những cái câu chuyện thú vị về Kim Lân nữa Chị nghĩ rằng là những cái câu chuyện này cũng sẽ giúp cho các em hiểu thêm về Kim Lân này Bên cạnh đấy, có như chị ạ, bên cạnh đấy thì chị nghĩ rằng là các bạn cũng sẽ có thể yêu thêm về tác giả này Chúng ta đều biết rằng là Kim Lân xuất hiện ở trong tâm trí của mỗi bạn đọc ấy thì với một cái hình ảnh của một người à, nghệ sĩ rất là giản dị, chân chất và mộc mạc. Nói như một cái người bạn cùng thời của ông, một người cũng rất là thân thiết và yêu mến ông, đó là nhà văn Nguyên Hồng. Thì uh, Kim Lân cái gì ạ? à, Nguyên Hồng đã bày tỏ rằng là Kim Lân là nhà văn nguyện một lòng đi về với đất, với người, với thuần hậu nguyên thủy của cuộc sống nông thôn. Thế nên là chị nghĩ rằng là đây cũng là một trong những cái tác giả mà chúng mình nên dành thời gian để đi tìm hiểu. Một người nghệ sĩ rất là hiền, rất là chân chất, giản dị và mộc mạc. Và cả cuộc đời của mình đã viết về mảnh đất nông thôn, đã viết về nông dân bằng những cái tình cảm chan chứa như thế. Được không ạ? Thì ở đây là cái phần mở rộng thêm để các bạn có thể tìm hiểu nhá Được chưa nào? Sau khi mà chúng mình đã có một cái phần tìm hiểu thêm về tác giả Thì đương nhiên cái phần quan trọng nhất của chúng ta Đó là chúng mình phải đi tìm hiểu về nội dung của tác phẩm Ở trong cái cuốn này thì chị cũng đã đề cập đến cho các bạn Đó chính là gì ạ? Trong phần này thì chị cũng đã đề cập đến cho các bạn về cái hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm này rồi và chị còn hướng dẫn các bạn cách ghi nhớ nữa cơ Đây ạ, à, đơn giản là như thế này Trước tiên là chúng mình sẽ có cái hoàn cảnh sáng tác của cái tác phẩm này Sau đó chúng mình sẽ lựa ra cái cách ghi nhớ đơn giản nhất Cụ thể ở đây là lựa chọn những cái từ khóa Và tương ứng với những cái từ khóa này thì chúng mình sẽ có cái cách diễn đạt ở phía bên trên này Đấy thì chị nghĩ rằng đây cũng là một cái cách ghi nhớ rất là ok Cho cái việc là chúng ta ghi nhớ thông tin về tác giả này Ok chưa nào? Nhá, đồng ý không nào? Lưu ý giúp chị nha Lưu ý giúp chị cái đó nha Rồi tiếp tục này Chúng ta sẽ có phần ba la mã ở đây là phần nội dung tác phẩm Chị đã nói với các bạn rồi Đây là cái phần quan trọng nhất Trong bất cứ một cái chuyện ngắn nào mà chúng mình tìm hiểu cùng với nhau các bạn sẽ thấy rằng là ở trong bất cứ một cái tác phẩm nào thì chị đều lựa chọn ra những cái tiêu biểu nhất và toàn diện nhất để có thể cung cấp cho các bạn. Cụ thể ở đây, đối với chuyện ngắn vợ nhặt của nhà văn Kim Lân có tới 6 vấn đề chúng ta cần phải đi giải quyết. 6 vấn đề đó bao gồm một là ý nghĩa nhan đề. Được không ạ? Hai là tình huống chuyện. Ba là nhân vật chuyện. À, bốn là giá trị hiện thực trong tác phẩm. năm là nồi cháo cám. Và sáu ở đây chính là cách kết thúc chuyện đây là những cái mà chúng mình sẽ đi tìm hiểu nói chung ấy nó rất là toàn diện cho một vấn đề và đối với bất cứ một vấn đề nào thì chị đều chia ra làm hai phần để các bạn có thể chủ động tìm hiểu bao gồm một đó là chúng ta sẽ trình bày cái vấn đề này ở dạng dàn ý Đối với cái dạng giàn ý thì các bạn sẽ thấy được rằng là chúng mình sẽ có thể khoa học được là bao gồm những ý nào. Đối với từng ý như thế thì tương ứng chúng ta sẽ trình bày theo cái phần phân tích chi tiết như thế nào. Thì cụ thể ở đây các bạn cũng nhìn thấy song song với phần là trình bày về dàn ý xong. Chị đã để ở đây đó là phần phân tích chi tiết. Ok chưa ạ? Đây là những cái mà chị nghĩ là các bạn sẽ rất là cần đấy. Thêm vào đấy nhá chưa dừng lại ở cuốn này đâu ạ à. Chúng ta sẽ còn có ở đây Những cái mở bài và kết bài tham khảo Cho tác phẩm Được không ạ à? Và ở đây là chúng mình có một số đề tham khảo Được chưa nào Ở đây là chúng mình có một số đề tham khảo cho cái tác phẩm này Đồng ý không ạ? À? Đấy là những cái phần chính mà chúng mình có thể tìm hiểu ở trong cái cuốn này Bên cạnh đó thì chị cũng song song đưa ra ở đây những cái nhận định về tác giả Kim Lân Và tác phẩm Vợ Nhặt để các bạn có thể tham khảo và đưa thêm về bài viết của mình nhá Đưa thêm vào bài viết để làm cho bài viết của mình hay hơn Ví dụ cụ thể như là ở trong cái phần phân tích này thì chị không nói Nhưng mà ở trong cái phần ví dụ mở bài kết bài này thì chúng ta sẽ thấy này Ví dụ như thế, được không ạ? Đây, được không nào? À, còn nhớ sinh thời, tác giả của bì vỏ nhà văn Nguyên Hồng từng phán về người đồng nghiệp của mình rằng Kim Lân là nhà văn nguyện một lòng đi về với đất với người, với thuần hậu nguyên thủy của cuộc sống nông thôn. Quả thật không chê vào đâu được lời truyền thần ấy của nhà văn Nguyên Hồng. Sự nghiệp và những quan niệm về văn chương của Kim Lân qua những tác phẩm của ông đã để lại rất nhiều ấn tượng đẹp trong lòng độc giả và chứng minh cho nhận định của nhà văn Nguyên Hồng không thể bỏ đi từ nào được. Đọc vợ nhặt Tác phẩm tiêu biểu trong sự nghiệp sáng tác của Kim Lân, ta càng hiểu rõ và thấm nhuần hơn điều này. Thì đối với những cái mở bài và kết bài này, các bạn cũng có thể tận dụng dùng luôn cho những bài viết của các bạn. Đồng ý không ạ? Các em ơi, thì đây là một số những cái chia sẻ của chị về cái ta, cái cuốn này. Không biết là các bạn có muốn hỏi gì chị thêm không ạ? Bên cạnh đấy ở trong phần cuối của tác phẩm thì các bạn ở trong phần cuối của cuốn sách các bạn sẽ còn thấy những cái chi tiết đáng chú ý được đề cập đến ở đây nhá. Đây cũng là một cái phần mà giúp cho các bạn có thể hiểu hơn. Được không nào? Thêm vào đấy thì chúng mình cũng sẽ có thêm một cái phần nữa đó chính là Chúng mình sẽ có thêm một cái phần kiến thức tham khảo về một số khái niệm cần thiết trong phân tích truyện ngắn Bởi vì cả cái cuốn này là cái cuốn xoay quanh về truyện ngắn là chính mà Nên là chị đã để một số khái niệm cần thiết khi phân tích truyện ngắn ở đây Để các bạn có thể gọi là tự tin nhất trong việc khi chúng ta giải quyết từng vấn đề Được không ạ? Nhá, các em ơi, đấy là một số những cái chia sẻ đầu tiên của chị về cái bộ sổ tay này Bộ sổ tay văn học được không ạ? À? Bao gồm 3 cuốn, cuốn 1 tập 1, tập 2 và tập 3. Tương ứng với đó là tập 1 là trình bày kiến thức về 5 tác phẩm thơ, tập 2 và tập 3 là trình bày kiến thức về các tác phẩm văn xuôi. Ở giai đoạn này là giai đoạn bắt đầu bước vào năm học mới, chị nghĩ là các bạn cũng đang tìm rất là nhiều những cái nguồn tài liệu khác nhau để mình có thể sử dụng cho cả năm học. Thì chị nghĩ rằng là cái bộ sổ tay này à, là bộ sổ tay mà cực kỳ cần thiết với các bạn ở trong giai đoạn này đấy. Chị hy vọng rằng là nó sẽ đem lại sự may mắn cho các em Giống như là cách mà bộ sổ tay đã đem đến may mắn cho các bạn 2K 2K1, 2K2, 2K3 và đến bây giờ là các em 2K4 Ok không ạ? Và có bất cứ cái băn khoăn thắc mắc gì về những cái ấn phẩm của học văn chị Hiên Thì các em có thể chủ động nhắn tin cho admin fanpage học văn chị Hiên nhá Còn buổi tối ngày hôm nay thì chia sẻ với các bạn nhẹ nhàng về cách tận dụng cái cuốn sổ tay để học hiệu quả như vậy Sớm thôi, Chị Yên sẽ quay trở lại cùng với các bạn để có thể giúp cho các bạn ôn tập học môn văn trong giai đoạn này Giai đoạn bắt đầu chạy đà tốt hơn Ok không nào? Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần phát trực tiếp tiếp theo nhé Xin chào và hẹn gặp lại Chúc các bạn sẽ có một buổi tối thật là vui vẻ và ấm áp nha Bye bye, xin chào